hôm nay à, à, em xin giới thiệu đến cho quý anh chị và các bạn hai lô đất mỗi lô bề à, bề ngang là 5m và chiều dài là 32m à, tại vị trí là ấp rừng sến xã Mỹ Hành Bắc huyện Đức Hòa của tỉnh Long An thì à, phía trước mình đây là vị trí của à, hai lô đất mà hôm nay em muốn à, giới thiệu đến cho quý khách hàng cùng cùng xem ha cách à, tỉnh lộ 9 tầm 300m à, thôi thì mình vào à, đến hai lô đất của mình rồi thì hai lô đất này hiện tại đã có sổ hồng riêng và có thể vay được ngân hàng nếu như mình không đủ tài chính để mua như vậy thì mình có thể bên em sẽ có hỗ trợ cho quý anh chị vay để mà mua đây phía trước của mình là là, là có một dự án rồi dự, dự án khu dân cư thì kế bên cái dự án này là có hai lô đất của chủ gửi cho em được rao bán trong ngày hôm nay đây trước mặt mình đây là một cái dự án đây rồi chạy thẳng luôn chạy thẳng tới cổng dự án luôn anh đây trước mặt của mình đây là một cái dự án dự án của chủ đầu tư đồng bằng ha đây trước mặt à, quý anh chị đây là một dự án à, Game Garden ha thì à, lô đất của mình nằm kế bên dự án này tầm à, mấy chục mét thôi à, bây giờ em sẽ di chuyển vào phía trong cho à, mọi người cùng coi thì à, trong này là à, có một vị khách gửi cho mình hai lô đất ở, phía, ở trong này ha là bề ngang là được à, 5 mét sâu vô ba 32 mét tổng là 165 mét vuông đây khu vực trong này đường thì hiện tại là đường đang rải đá xanh nha quý anh chị đây đường đang rải đá xanh đây thì kế bên mình là dự án và kế bên kia là một dự án à, các tường phú sinh nữa và dự án Hamilton à, bán kính trong khu vực này tầm 3 à, km trở lại thì rất nhiều dự án khu dân cư à, chuẩn bị trở về đây ở rất là nhiều và xây dựng ha đây em sẽ di chuyển vào phía trong cho mọi người cùng xem ha tại hôm nay em đi ô tô á, nên đâm ra là không có chạy vào đất luôn được à, xíu nữa quay đầu nó hơi khó tại vì mới biết tập lái nên không có uh, chạy ờ, vào bên trong này làm gì hết thì em sẽ di chuyển đi bộ vào à đây nha mọi người thì hiện tại là em đã di chuyển vào bên trong và đã tới ờ, vị trí ờ, của hai nền đất cần bán đây hai nền đất cần bán đây đây thì đã có ờ, đã cắm cuộc sẵn rồi cắm cắm cuộc sẵn rồi à, bề bề ngang thì được 5 mét sâu vô 32 mét là 160 mét vuông đây từ cái cái cột này coi bên cột bên kia là bị ngang 5 à, mét ha hai lô là bị ngang 10 mét sau vô bên trong là 32 mét thì à, hiện tại là chủ kêu bán là 8 8 à, triệu rưỡi một mét vuông nha quý vị 8 triệu rưỡi một mét vuông thì so với cái khu vực mà lân cận đây cách đây khoảng à, ba bốn trăm mét á thì cái giá này khá ổn còn bên xung quanh mình đó là 10 triệu 17 triệu 16 triệu có tùy theo đường nữa ha thì hiện tại con đường trước đất của mình đó là ba mét rưỡi xe ô tô vẫn có thể vào được nhưng mà đường dự phóng nó lên là 8 mét nha quý vị à, khi mà làm đường á thì à, đường sẽ vào lộ giới là 8 mét mình xây dựng cũng phải à, chừa lùa giới thì trong bản vẽ à, trong sổ là nó cũng sẽ chừa lùa giới cho mình rồi à, đây trước mặt à, những lô đất này á là có dự án thì có trung tâm thương mại luôn này đó và dự án trước mặt mình đang triển khai làm ha cách mình cũng vài chục mét thôi nếu như anh chị nào mà bây giờ có nguồn vốn muốn đầu tư khoảng ờ, trên 1 tỷ một xíu tầm 1 tỷ ba thôi có thể mua được lô đất này rồi thổ cư sổ hồng riêng xây dựng tự do ha khu vực này thì mình có thể xây dựng tự do đây vì giờ đất còn trống nên mình có thể ờ, sử dụng để ờ, trồng các lương thực thực phẩm đây trước mặt mình là dự án luôn ha lô đất có vị trí nằm khá đẹp là xung quanh mình là rất là nhiều dự án lớn à, kế bên là các tường phú sinh à, game garden hay là hamilton garden rất là nhiều thì ở đây cũng được à, khoảng tầm mà 15 16 lô đó quý vị đây, cứ một lô là được cắm à, cột móc rồi đây, kéo dài qua đây cũng được cắm cột móc mỗi lô đã được à, đánh dấu có bản vẽ cắm móc rồi hết rồi đây. thì cái này là ấp rừng sến tỉnh lộ 9 từ đây mình ra tỉnh lộ 9 rất là gần sạc một cái là ra tỉnh lộ chính thôi đường thông ha đường thông bằng cờ luôn mình có thể đi nhiều đường vào đây được giá khá, khá là rẻ so với cái thị trường ở à, Mỹ, à, ở huyện Đức Hòa tại tại thời điểm hiện tại bây giờ là phải so với những cái lô đất này chủ muốn bán thu hồi vốn với giá 8,5 triệu một mét vuông ha 8,5 triệu mét vuông sở hữu ngay một cái nền đất tuyệt đẹp đã có sổ hồng riêng à, khu vực này à, muốn có sổ hồng riêng thì à, cũng hiếm có lô nào có sổ hồng riêng mà được à, bề ngang 5m và sâu vào 32m đường dự phóng 8m đã thể hiện trên sổ và bản à, vẽ trong à, trách lục địa chính rồi ha đây bao quát tổng thể ha đã có cơ chế huyện Đức Hòa lên thành phố chủ trương đã có luôn rồi ha à, dự án này mà phát triển lên thì, thì à, kế bên mình là khá sầm uất luôn hiện tại cái giá này bán rất là rẻ so với thị trường ở thời điểm hiện tại chủ nhà đang kẹt tiền nên mới muốn bán chứ không là à, mua hai cái lô đất này hai nền đất này mà để khoảng tầm 6 tháng nữa thôi thì cái giá đất tăng trưởng rất là cao nên quý anh chị mà có nhu cầu mua thì à, liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em sẽ để dưới phần mô tả của video này ha đây con đường đi ra đó dự án trước mặt của của những nền đất của mình đây luôn dự án đang triển khai làm ha cơ sở hạ tầng đã làm hết rồi cây xanh và vỉa hè đã làm hết rồi thì tiếp theo đó là dân cư mà về về đông mà xây dựng nhiều thì à, những cái lô đất của mình hiện tại đây đang đang rao bán đây là quá quá là tiềm năng và phát triển luôn ha rồi em xin chào tất cả mọi người ha